Bàn thờ gia tiên người Việt Hé lộ bí ẩn Tâm linh Trong các hình thái tín ngưỡng dân gian Thờ cúng tổ tiên là một loại hình tín ngưỡng cổ truyền Có vị trí hết sức đặc biệt Trong đời sống tinh thần của nhân dân ta Đó là một trong những thành tố tạo lên bản sắc văn hóa người Việt. Từ lâu, thờ cúng tổ tiên, ông bà đã trở thành một phong tục đẹp, là chuẩn mực đạo đức, là nguyên tắc làm người, đồng thời cũng là một phần quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt Nam. Người Việt có truyền thống uống nước nhớ nguồn dù đi đâu về đâu cũng luôn nhớ về nguồn cội gốc rễ của mình con người có tổ có tông như cây có cội như sông có nguồn giống như cây thì phải có cội có gốc sông thì cần có nguồn nhờ có gốc rễ bám sâu bền chặt mà cành lá mới xanh tươi đơm hoa và kết trái nhờ có nguồn sông mới có nước không bao giờ cạn con người cũng vậy phải có tổ có tông có tổ tiên ông bà mới có cha mẹ con cháu do vậy việc thờ cúng trong mỗi gia đình thể hiện lòng hiếu thảo với tổ tiên ông bà cha mẹ là sự tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của các bậc tiền nhân. Đó chính là một trong những nét đẹp văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt từ thỏ hồng hoang nập nước cho đến ngày nay. Trong mỗi gia đình thì bàn thờ gia tiên chính là nơi thanh tịnh thiêng liêng nhất thể hiện sâu sắc niềm tin tâm linh của người Việt. Bàn thờ được coi là chiếc nôi cầu nối tinh thần giữa cuộc sống hiện tại của con người với cõi thiêng của trời đất là nhịp cầu vô hình nối kết giao hòa giữa hai cõi âm dương với quan niệm trần sao thì âm vậy sự tử như sự sinh sự vong như sự tồn người chết cũng như lúc sống đều có nhu cầu sinh hoạt như nhau người sống cần nhà ở thì người chết cũng cần có một nơi cho linh hồn nương náu cho nên con cháu đã lập ra bàn thờ để là nơi tưởng nhớ thờ cúng người đã khuất tùy theo vào mỗi nơi mỗi gia đình tùy vào điều kiện kinh tế mà trang trí và sắp đặt bàn thờ có những sự khác biệt song về cơ bản bàn thờ gia tiên bao giờ cũng được chọn là nơi cao giáo sạch sẽ và trang nghiêm nhất trong ngôi nhà còn với bàn thờ thì tùy thuộc vào tuổi của gia chủ nhưng thông thường người Việt hay chọn hướng Nam vì theo đạo Phật, hướng Nam chính là hướng của bát nhã, của trí tuệ, hướng của sự sáng tạo, của sinh lực tràn trề, đầy dương khí. Cũng có nhiều gia đình chọn hướng Tây để đặt bàn thờ với quan niệm hướng này hòa hợp âm dương lên yên ổn và phát triển. Trên bàn thờ sa tiên Ở chính giữa đặt bát hương Tượng trưng cho tinh tú Trên bát hương có cây trụ để cắm hương vòng Tượng trưng cho trục vũ trụ Ở hai góc ngoài ban thờ bao giờ cũng có đôi cây đèn cầy hay đèn nến Tượng trưng cho ánh sáng mặt trời ở bên trái và mặt trăng ở bên phải Thông thường, ở ngay sau bát hương thường có một cái đỉnh đồng ba chân. Nắp đỉnh được vẽ hình con lân với ý nghĩa sức mạnh bề trên, kiểm soát tinh thần, tâm lý của con cháu. Khi đứng trước bàn thờ, khi cần giao tiếp với tổ tiên, người ta thường đốt nến và thắp hương. Nhiều người có thói quen khi đi xa về thường thắp hương trên bàn thờ trước như một lời chào đến các cụ rồi mới bắt đầu làm việc khác hoặc trước khi đi xa họ cũng lại thắp hương để mong người thân hộ trì cho lên đường an toàn may mắn việc thắp hương trên bàn thờ bao giờ cũng chọn theo số lẻ như một 3, 5, 7 hay 9 và tránh thẳng các số chẵn như 2, 4, 6. Bởi trong thuyết âm dương lưỡng học số lẻ tượng trưng cho cõi dương, số chẵn tượng trưng cho cõi âm. Việc thắp hương là việc người dương tưởng nhớ đến người âm, đến các bậc thần linh hay chư vị tiên tổ cúng dâng lễ vật cầu mong người âm phù hộ độ trì cho gia đình sức khỏe và may mắn, mọi sự hanh thông. Khi thắp hương lên là mọi nguyện cầu sẽ được theo các vòng khói hương chuyển đến ông bà tiên tổ bởi niềm tin rằng ở thế giới bên kia ông bà tổ tiên dù đã khuất nhưng vẫn hướng về con cháu đang ở bên chúng ta hàng ngày khi thờ cúng tổ tiên người việt nam rất coi trọng ngày kỵ dỗ tức là ngày mất được tính theo âm lịch vào ngày dỗ hoặc các ngày sóc vọng lễ tết việc hương khói được chăm chút đều đặn những khi trong nhà có việc như trọng đại như dựng vợ gả chồng cho con Nam nhà thi cử Người Việt đều thành tâm thắp nén tâm hương Để khấn báo với tổ tiên Và cầu mong tổ tiên phù hộ cho mọi việc thuận buồm xuôi gió Trong lễ cưới Khi con dâu mới hoặc con rể mới đến nhập gia Đều phải đến trước bàn thờ hầm lễ gia tiên Để ra mắt tổ tiên lễ gia tiên là một thủ tục bắt buộc phải có trong những đám cưới gả của hầu hết mọi gia đình sở dĩ có những hành động đó bởi người việt luôn có niềm tin rằng giữa người sống và người đã mất có một sợi dây liên kết mật thiết với nhau và hỗ trợ cho nhau con cháu thì giữ gìn đạo đức kính cẩn thờ cúng khấn báo với tiền nhân tổ tiên lại che chở dẫn dắt hậu thế lên việc cúng dỗ là giây phút giao hòa giữa âm dương một cách minh thiêng và màu nhiệm tết nguyên đán là thời điểm quan trọng nhất trong năm nó mang ý nghĩa thiêng liêng là dịp để mọi người nhớ về cội nguồn, trong đó phong tục thờ cúng tổ tiên ngày Tết của người Việt là một hình thức tâm linh thấm nhuần tính nhân văn và đạo lý. Tết là dịp để chúng ta mời ông bà tổ tiên về chung vui với con, với cháu dịp đầu năm mới. Cho nên bàn thờ ngày Tết cũng trở nên đặc biệt. Việc trang hoàng bàn thờ tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh mỗi nhà, nhưng mâm ngũ quả là thứ không thể thiếu, bởi nó là biểu tượng cho năm điều nguyện ước của con người. Đó là phúc, lộc, thọ, khang, linh và cũng tượng trưng cho ngũ hành tương sinh kim mộc thủy hỏa thổ mâm ngũ quả trước hết là đề thờ cúng tổ tiên là tăng thêm phần trang trọng nơi thờ phụng và làm quang cảnh ngày tết gia đình thêm ấm áp và rực rỡ bằng việc thờ cúng tổ tiên thế hệ trước nêu gương cho thế hệ sau không chỉ vì trách nhiệm đối với các bậc sinh thành mà còn để giáo dục dạy dỗ các thế hệ con cháu không nhất thiết phải là mâm cao cốt đầy chỉ cần một nén hương lên bàn thờ tiên tổ trong ngày lễ tết hay ngày rỗ con cháu trong gia đình cũng đã thể hiện được tấm lòng thành kính hướng về nguồn cội tưởng nhớ những người đã khuất tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người việt đã góp phần tạo ra những giá trị đạo đức truyền thống như lòng hiếu thảo nhân ái tính cộng đồng cần cù sáng tạo lòng hiếu học và yêu nước hiếu với tổ tiên với ông bà cha mẹ còn được nâng lên cao đẹp hơn đó là hiếu với dân hiếu với nước những giá trị đó sẽ tồn tại vĩnh hằng cùng với sự phát triển của dân tộc ta hy vọng với những chia sẻ của văn hóa thờ cúng người việt đã giúp quý vị hiểu được phần nào sự linh thiêng huyền bí của bàn thờ gia tiên trong mỗi gia đình người Việt. Đó chính là cầu nối, là nơi nương tựa phần tâm linh giữa con người với các bậc tổ tiên.